Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê bài bịp đã quay trở lại với kênh youtube của Tuấn Macau Thì uh, thưa anh em, thị trường bài bịp hiện nay đang uh, gần bước vào Tết rồi Đấy, Nó sẽ trở nên rất là sôi động anh em ạ Thì anh em hãy nhanh tay liên hệ với Tuấn Macau theo các số hotline trên màn hình à, Để uh, đặt mua được những cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp thích hợp nhất nha anh em Thì uh, thưa anh em, nói đến cờ bạc bịp thì uh, mình sẽ nói về uh, các bộ môn như liêng bịp và ba cây bịp đúng không anh em thì uh, gần Tết rồi chơi những cái bộ môn này chơi những bộ môn bịp đó sử dụng sản phẩm nào là hợp lý thì uh, với những anh em ngoài miền Bắc mình thì uh, trời đã đổ lạnh rồi đúng không anh em thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm mang tên áo khoác đổi bài ống tay áo và đổi bài cổ tay áo nha anh em thích hợp với những bộ môn liêng bịp ba cây bịp vào mùa đông à. thì uh, đây thưa anh em mẫu mã áo khoác đổi vào đây là một mẫu áo gió nhé bên mình còn rất là nhiều mẫu khác từ ờ, những cái mẫu áo phao này Đấy. áo gió đổi vài ở bụng áo đổi vài ở cổ tay thì ờ, đơn giản dễ chơi nhất và kín nhất thì chắc chắn là cái áo mẫu áo đổi vài cổ tay này rồi mình sẽ mặc lên và cho anh em ờ, xem nhé mẫu áo khoác đổi vài cổ tay này rất là đẹp mặc rất là ấm anh em ạ giữ ấm rất là tốt mình sẽ mặc cái màu áo này đây cho anh em xem đây anh em nhìn này mặc lên người rất là đẹp và vừa vặn luôn nếu mà nguồn nóng anh em có thể xanh áo ra như thế này xanh ra một cách bình thường hoặc là anh em có thể cài nó về lại Đấy. rất đẹp ngoài một chiếc áo để chơi bài bịp anh em còn có một chiếc áo để giữ ấm Đấy. anh em có thể mặc đi chơi đi bời Đấy. đi ờ, tết Đấy. anh em mặc xong Đấy. không may ấy <coughs> khi anh em đi chơi đi uh, rượu chè uống rượu gì đấy thì người ta lại đủ chơi đánh bài thì anh em vừa có một con áo để mặc này lại có một chiếc áo để ờ, chơi luôn Đấy, rất là đẹp này anh em nhìn này mẫu mã xoay một vòng anh em nhìn nhé cơ bản về mẫu mã trước này đúng không rất là đẹp đúng không anh em mà rất là còn kín nhé anh em nhìn này đây là mẫu áo đổi bài của tay nhưng anh em nhìn đây bằng mắt thường thì không thể nhìn thấy đâu không ạ vì mỏ đổi bài đây là dòng mỏ mini nhé rất là nhỏ gọn đổi bài thì rất là nhanh con mỏ đổi bài này thì đổi bằng pin Đấy. với bốn cục pin thì anh em có thể uh, chơi được khoảng à, bảy uh, tám tiếng đổi liên tục còn thi thoảng mới đổi thì anh em có thể đổi cả ngày vài ngày không hết pin đây giới thiệu anh em pin này anh em lắp pin nhé lắp bốn cục pin lắp bốn cục pin mình thả vào bên trong thế là kín luôn anh em nhìn này kín luôn rất kín đúng không ạ ok giờ mình sẽ à, sử dụng con áo này mình chơi cho anh em xem nhé đây mình sẽ lấy một bộ bài và sử dụng con áo này để chơi cho anh em xem cách chơi cách trao đổi con áo này nó như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn sơ qua cho anh em trên video này còn uh, chi tiết cụ thể thì anh em cứ alo cho tôi hoặc là kết bạn zalo với tôi theo số điện thoại 0974 07 từ quý 3 hoặc là 0844 17 từ quý 9 nha anh em Đấy, hotline của Tuấn Macau Ờ, nhân viên sẽ trực 24 trên 24 anh em hoàn toàn thể yên tâm đây mình sẽ test cho anh em khả năng kéo đổ con ờ, áo này trước test cho anh em khả năng kéo đổ này nhé đây anh em nhìn này đây là lá chín đúng không ạ đây cổ tay này đây là đổi bài cổ tay đổi bài cổ tay rất đẹp luôn đây là lá năm này anh em nhìn này năm này đưa ra đưa về chín này Đấy. anh em có thể tập luyện để đổi bài bằng một tay cũng được Đấy, anh em nhìn này mình cầm bài bằng một tay mình sẽ đổi như thần bài luôn anh em đổi quen thì anh em sẽ đổi được rất là ok Đấy. một tay hai tay đều đổi được Đấy, anh em nhìn này 5 và 9 kéo đổi rất nhanh con này là máy motor là motor Nhật nhé chống ồn tuyệt đối 100% anh em hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng máy bên mình bảo hành cho anh em 6 tháng đến 1 năm ờ, với những con áo này thì mình sẽ bảo hành cho anh em 1 năm luôn rất là kín thì ờ, cách chơi rất là đơn giản thôi anh em chơi các bộ môn như liêng ba cây bài cào thì anh em nhớ cho mình một điều là mang áo đến là hoàn toàn áo xanh chín nhé không hề có một cái lá bài nào ở trong áo cả anh em nhớ cho mình là không hề có một cái lá bài nào trong áo thì uh, đến cuộc chơi mình sẽ hao trong cuộc chơi cách hao rất là đơn giản này mình sẽ ví dụ luôn nhé vì uh, làm nhiều thì uh, anh em cứ muốn hiểu rõ hơn thì cứ liên hệ trực tiếp với mình Đấy, anh em thử hàng thoải mái nhé khi nhận hàng anh em thử hàng thoải mái Đấy, thử hàng thì với <clears throat> anh em phải thử hàng thì mới được thanh toán Đấy. anh em gì này đây là bài chẳng hạn ví dụ mình nhận được cái bài như thế này chơi bộ môn liêng đi điểm rất là thấp thì mình sẽ phải hao một lá vào ờ, mình hao lá nào cũng được tùy anh em thôi anh em thích lựa chọn lá nào thì lựa chọn còn với mình mình kinh nghiệm thì mình sẽ lựa chọn những cái lá bài điểm cao hoặc là những lá bài có chất rô như thế thì ờ, nhiều ván mình bằng điểm người ta nhưng mà mình hơn chất hơn ờ, quân Đấy. chất rô thì sẽ hơn mà chất của so đến quân thì ờ, sẽ quân to hơn đúng không ạ thì ở đây mình đã mình muốn hao cây 10 này vào thì mình để cái 10 này lên trên nhé anh em nhìn này để cái 10 lên trên check chéo hình chữ V một góc uh, rất là nhỏ như thế này thôi chỉ hơi chéo thôi cổ tay này anh em khéo léo đưa lại cổ tay Đấy. mình làm chậm cho anh em theo dõi nhé chứ còn anh em nào mà sử dụng nhanh rồi thì mình đổi rất là nhanh này hoàng phát là mình đã hao được uh, cây bài đi rồi Đấy. bài còn hai lá hai lá thì úp vào bài nào thế thôi trên liêng mình ờ, không theo người ta nữa thì mình úp vào bài nào là giờ mình có cái 10 trong áo rồi đúng không ạ anh em cứ chơi đi Đấy. không phải ván nào anh em cũng có thể đổi nhé và mình chỉ nên đổi những cái ván quyết định chẳng hạn như đổi được liêng được sáp hoặc là được điểm cao thì mình sẽ đổi còn những ván mình à, điểm nó cao hẳn rồi hoặc là không thích hợp để cháo đổi đổi nó cũng không thay đổi điểm số thì anh em không cần phải đổi đúng không ạ anh em ra vào tiền nó hợp lý ván nào đổi thì anh em sẽ vào nhiều tiền còn những cái ván nào mà không đổi được thì anh em hạn chế vào giờ mình sẽ ví dụ mình đã hao được cây 10 rồi đúng không ạ mình sẽ ví dụ như thế này nhé chẳng hạn là chơi đến một lúc anh em nhận được một cái bộ bài bộ bài của mình như thế này Đây, đến một lúc nào đó anh em sẽ nhận được một bộ bài của mình như thế này đây thì anh em chẳng hạn anh em nhận được một bài bộ bài người 12 như thế này đúng không ạ bộ bài như thế này thì ờ, làm sao hai điểm hai điểm thì chơi như thế nào đúng không anh em hai điểm còn đen xì không có nút này Đấy, thì chấp nhận là anh em thua cái này rồi đúng không ạ nhưng mà anh em cứ yên tâm anh em cứ tố tố liên tục cho mình Đấy. người ta xuống bao nhiêu mình tố gấp đôi gấp ba vì anh em biết chắc mình sẽ đổi được sáp 30 đúng không ạ mà sáp 30 thì chơi cái bộ môn liêng này sáp đã là kinh khủng lắm rồi đúng không anh em Đấy, sáp đề liêng đây mình sẽ đổi cho anh em xem Đấy, những cái ván này anh em gặp nhà nào có liêng thì họ sẽ theo anh em đến cùng đúng không ạ thì tất nhiên là mình sẽ là người chiến thắng rồi anh em này để cây hai lên trên chéo hình chữ V nhá chéo hình chữ V đơn giản như thế này thôi đưa vào này ống tay áo đấy anh em nhìn nhé làm chậm nha anh em nhìn đây anh em chỉ cần khéo léo che đi như thế này anh em cầm vẫn cầm bài trên tay như bình thường anh em đưa đúng vào cái khe này mình sẽ đổi được một cái thao tác rất là nhỏ bàn mình để sát 30 này đưa cây 10 lại làm nhanh cho anh em xem này cây 2 nhé anh em chỉ cần chéo hình chữ V này làm nhanh anh em nhìn này cho anh em thấy nó kín như thế nào với những con áo này anh em cầm bài trên tay thời gian tố chơi liêng thì anh em yên tâm anh em có thời gian tố rất là nhiều đúng không ạ anh em nhìn nhé mình chỉ cần kéo léo một chút Đấy, cầm bài trên tay Đấy. xoay đi xoay lại là mình đã thành được khách 310 rồi anh em cứ tố thoải mái nhé Đấy, đúng không ạ anh em mà chơi theo cái kiểu là rượu chè xong rồi chơi ấy, thì mình đảm bảo luôn là không ai nhìn ra được cái con áo này là áo đổi bài đâu anh em nhìn xem sáp 30 thì ờ, cách chơi nó cũng đơn giản như thế thôi anh em mua áo về thì phải tập luyện để chơi Đấy. <clears throat> còn anh em mà không tập luyện mà mang ra chơi thì nó chưa quen chưa thuần thục nó dễ bị nổ Đấy. nói chung là anh em cứ mua anh em tập tập thuần thục rồi thì anh em sẽ chơi